Chữa đau vai gáy tại nhà có hiệu quả không? Đau vai gáy là một dạng rối loạn thần kinh cơ xảy ra bởi sự cơ cứng cục bộ, đột ngọt của các cơ hoặc tổn thương xương khớp, đốt sống cổ. Từ đó gây đau mỏi, nhức nhói, tê bì, khó chịu ở vùng cổ, vai gáy. Đối với những cơn đau âm ỉ, không đột ngọt do thay đổi thời tiết, người bệnh có thể áp dụng các biện pháp chữa trị tại nhà bằng các bài thuốc dân gian hoặc sử dụng các bài tập yoga cải thiện tình trạng. Trên thực tế, áp dụng những bài thuốc dân gian chữa đau vai gáy tại nhà phần nào giúp người bệnh cải thiện cơn đau. Nhưng nếu người bệnh có những cơn đau nặng, không kiểm soát được tần suất đau hoặc kèm theo những triệu chứng tăng nặng thì nên đi thăm khám kịp thời. Đau vai gáy phổ biến ở mọi lứa tuổi và đang dần có xu hướng trẻ hóa. Nếu không xử lý và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như đau cổ, vai gáy, tê tai, đau nửa đầu vai gáy, rối loạn cảm giác các chi hai đầu dây thần kinh vai gáy, vân vân, ảnh hưởng tới khả năng vận động và sinh hoạt hàng ngày. Thứ hai, 10 cách chữa đau vai gáy tại nhà dưới đây tương đối an toàn mà lại có hiệu quả đáng kể trong việc ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng hơn. Cách thứ nhất, chườm nóng bằng ngải cứu xa với muối trắng Muối là nhân tố thần kỳ trong việc hạn chế viêm, xương khớp. Kết hợp muối cùng ngải cứu sao nóng, chườm lên vùng bị đau sẽ mang lại tác dụng giảm đau sau vài ngày kiên trì thực hiện. Nguyên liệu Chúng ta cần chuẩn bị một nắm lá ngải cứu, một nắm muối trắng. Đem ngải cứu và muối trắng sao vàng lên, cho hỗn hợp vừa sao vào túi vải, chườm nóng lên vùng bị đau trong thời gian khoảng 15 phút. Cách thứ hai, so bóp bằng rượu ngâm hạt gấc. Hạt gấc chứa nhiều loại tinh dầu khác nhau, được ứng dụng rộng rãi để chứa các bệnh lý thông thường. Bài thuốc so bóp bằng rượu ngâm hạt gấc có tác dụng giảm đau trong các trường hợp đau lưng, đau nhức xương khớp, đau vai gáy rất hiệu quả. Chúng ta cần chuẩn bị 50 hạt gấc chín, rượu trắng 45 độ. Cách thực hiện Hạt gấc rửa sạch loại bỏ lớp màng đỏ bên ngoài, hạt gấc, rồi đem phơi khô qua một nắng. Cho hạt gấc vào chảo rang nóng. Sao cho hạt gấc nguội, đập bỏ phần vỏ cứng, chỉ lấy phần nhân mềm bên trong. Cho phần nhân vào bình thủy tinh rồi đổ rượu trắng 45 độ vào. Sao cho đủ ngập xâm xấp hạt. Đậy kín nắp rồi ngâm trong khoảng 5 đến 7 ngày là có thể dùng được. Lấy một lượng vừa đủ, hỗn hợp đã ngâm, thoa lên vùng bị đau nhức. Massage nhẹ nhàng, đều tay sẽ giúp khí huyết lưu thông và giảm nhanh các cơn đau. Cách thứ ba, đắp hỗn hợp phèn chua, cam và hành khô. Cam không chỉ chứa một lượng lớn vitamin C mà còn rất nhiều dưỡng chất tốt. Với khả năng chống xương, chống khuẩn tự nhiên, phèn chua và hành cũng vậy. Với tác dụng kháng viêm, và xoa dịu cơn đau hiệu quả. Việc kết hợp hai nguyên liệu này cùng với cam sẽ tạo nên bài thuốc giảm đau vai gáy hiệu quả. Chúng ta cần chuẩn bị một quả cam, 3 củ hành khô, 3 thìa phèn chua. Thực hiện Bóc vỏ hành, rửa sạch rồi đập dập. Cam rửa sạch, cắt bỏ phần cuống ở đầu. Khoét bớt ruột bên trong quả cam rồi nhét vàng chua cùng hành đã đập dập vào. Nướng quả cam trên bếp than cho đến khi phần vỏ ngòi cháy xém là được. Khi cam đã nguội bớt, thái cam thành nhiều lát mỏng. Đắp từng lát cam lên phần cổ, vai và gáy trong khoảng 10 phút. Thực hiện từ 1 đến 2 lần mỗi ngày. Cách thứ tư, tiêu viêm giảm đau vai gáy bằng lá kinh giới. Trong lá kinh giới có nhiều hoạt chất giúp làm giảm đau nhức, thư giãn cơ, tiêu viêm và giúp tình trạng co cứng khớp được cải thiện. Do đó, loại cây này thường được dùng trong các bài thuốc điều trị vấn đề về xương khớp nói chung, đầu vai gáy nói riêng. Chúng ta cần chuẩn bị hoa, lá của cây kinh giới. Thực hiện như sau. Lấy khoảng một nắm gồm cả lá và hoa của cây kinh giới đem rửa sạch, để rau nước rồi phơi trong bóng râm cho đến khi khô. Nhát hỗn hợp vừa phơi vào vỏ gối, kê gối này dưới phần đầu và vai gáy khi ngủ. Thực hiện khoảng 5 đến 7 ngày để thấy được hiệu quả. Cách thứ 5. Xoa dịu đau mỏi vai gáy bằng chườm nóng, chườm lạnh là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, có tác dụng giúp giãn mạch, tăng cường tuần hoàn, giảm co thắt và đau nhức hiệu quả. Chúng ta cần chuẩn bị nước nóng, khăn sạch, 0,5 kg đá lạnh. Thực hiện như sau. Chườm nóng. Dùng khăn sạch thấm vào nước nóng rồi chườm lên vùng da bị đau nhức. Thực hiện liên tục cho tới khi triệu chứng đau giảm bớt. Chườm lạnh. Lấy 0,5 kg đá lạnh cho vào túi chườm và cột chặt. Đặt lên vai rồi chườm cho đến khi đá tan hết. Thực hiện từ 4 đến 5 lần một ngày, mỗi lần cách nhau từ 2 đến 3 giờ. Cách thứ 6. Giảm đau vai gáy với lá lốt muối hạt rang nóng. Tác dụng Lá lốt có công dụng kháng viêm và giảm đau mạnh. Trong đông y nó thường được dùng để điều trị đau vai gáy và các bệnh về xương khớp khác. Với tác dụng đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, thư giãn xương khớp, cải thiện tình trạng co cứng khớp. Chúng ta cần chuẩn bị một nắm lá lót, một thìa muối hạt. Thực hiện như sau. Lá lót rửa sạch, để rau nước, cho lá lót cùng muối hạt vào chảo rang nóng. Bọc hỗn hợp vừa rang vào túi vải, chùm lên khu vực bị đau mỏi. Khi hỗn hợp đã nguội, có thể rang lại và tái sử dụng một lần nữa. Thực hiện từ 2 đến 3 lần một ngày, mỗi lần khoảng 15 phút. Cách thứ 7, Đắp hỗn hợp gừng tươi giúp giảm đau vai gáy. Trong gừng tươi có hoạt chất panten zingiperin có tác dụng thư giãn cơ bắp, cải thiện tình trạng co cứng và xoa dịu cơn đau hiệu quả. Do đó, gừng tươi được sử dụng nhiều trong điều trị đau mỏi vai gáy, đau nhức xương khớp. Chúng ta cần chuẩn bị hai củ gừng tươi, hai thìa giấm ăn, một thìa muối hạt. Cách thực hiện như sau. Gừng tươi rửa sạch cho hết đất. Cho gừng cùng muối hạt vào cối, giã nát rồi trộn đều với giấm ăn. Đắp hỗn hợp trên vào vùng bị đau nhức. Cố định thuốc bằng gạt y tế trong thời gian từ 20 đến 25 phút. Thực hiện từ 1 đến 2 lần mỗi ngày để bài thuốc phát huy tác dụng. Cách thứ 8. Ngồi thuyền Thuyền được biết tới là phương pháp giúp tịnh tâm, bảo vệ sức khỏe rất tốt. Ngoài ra, Việc ngồi thiền và thở đúng cách còn giúp cho trọng lực cơ thể được ở thế cân bằng tự nhiên, làm cho các cơ liên sườn, cơ ngực được giãn ra và giảm đau vai gáy hiệu quả. Cách thực hiện như sau. Ngồi thiền từ 20 đến 30 phút mỗi ngày để xoa tan những cơn đau mỏi vai gáy, đồng thời giúp bạn có tinh thần thoải mái, thư giãn hơn. Cách thứ 9. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin E. Vitamin A đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy tuần hoàn ở các vi mạch máu, ngăn ngừa sơ cứng động mạch, điều tiết thần kinh. Người bị đau mỏi vai gáy nên bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu vitamin A trong chế độ ăn uống hàng ngày để đẩy nhanh quá trình trị liệu của mình. Những thực phẩm giàu vitamin A có thể kể đến như là bí đỏ, dầu hạt dưa, hạnh nhân, rau chân vịt, cá mực, đặc biệt là đậu phụ và các sản phẩm chiết xuất từ đậu tương. Cách thứ 10 Dưới đây là một số bài tập chữa đau vai gáy tại nhà siêu dễ, giúp các cơ và cột sống cổ được thư giãn tối đa, giảm tình trạng nhức mỏi hiệu quả. Bài tập thứ nhất Ngồi trên ghế, thẳng lưng, toàn thân thả lỏng. Đang hai tay sau gáy, hít thở thật sâu, sau đó thở ra đồng thời đẩy căng lòng ngực về phía trước. Ngã đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà, giữ nguyên tư thế trong 5 giây. Tiếp theo, ép sát hai khỉu tay vào tai và cúi đầu xuống, sao cho càm chạm ngực, giữ nguyên tư thế này trong 5 giây. Bài tập thứ hai Ngồi trên giường hoặc sàn phẳng, hai tay đang vào nhau, từ từ đưa hai tay lên cao, hít sâu đến căng bụng mắt nhìn lên trần nhà, nghiêng trái rồi nghiêng phải, sau đó hạ tay về gần mắt, cách khoảng 5cm rồi hạ tay xuống. Thực hiện động tác này lặp đi lặp lại nhiều lần. Một số lưu ý khi áp dụng chữa đau vai gáy tại nhà. Cách chữa đau vai gáy tại nhà có một số ưu và nhược điểm như Ưu điểm Chi phí thấp, nguyên liệu dễ tìm mua Đối với các bài thuốc dân gian chữa đau vai gáy tại nhà thường ít tác dụng phụ, lành tính, có thể sử dụng lâu dài. Nhược điểm chỉ giúp thiên giảm triệu chứng giai đoạn đầu của đau vai gáy. Trường hợp mạng tính không thể điều trị dứt điểm bằng những phương pháp chữa trị tại nhà này. Phải mất thời gian để thấy hiệu quả rõ ràng. Vì vậy người bệnh cần kiên trì kết hợp. Tùy vào cơ địa và tình trạng bệnh mà các bài thuốc, bài tập này có tác dụng hay không và mức độ giảm đau nhanh hay chậm. Do đó, khi sử dụng những phương pháp chữa tại nhà, bạn cần có sự tư vấn của bác sĩ và có phát đồ điều trị cụ thể để nhanh chóng lành bệnh. Ngoài ra, bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý bao gồm luôn giữ ấm cơ thể, thường xuyên vận động, tránh làm việc sai tư thế, từ bỏ thói quen bẻ khớp cổ, nằm gối vừa tầm, không nằm quá cao, thường xuyên tập thể dục thể thao, giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng,